đang tuổi xuân thì có được tình nhân bao giờ mình thành đôi cho đời tiếng đổi nắng mưa dần cười gọi tên xa đét tình em tháp mười họ ơi về cao lắng tìm mối duyên thề thắm đường tình quê cao lạnh ơi biết ai trong chờ lấp dò thương nhớ về đây nghe cũng dân ca hỏi người xa xứ nhớ thương quê